Ini I Tôi tham gia à, à, à, đi marathon Khi ờ, đi rồi tự nhiên tôi gặp cái sân ngang và bị té xuống Không biết tại sao cục đá đã đụng tôi té xuống đây này May là có cái sợi dây thừng này Còn chết tôi, tôi không chết Tôi không biết tại sao tôi lại gặp cô nữa Cẩn thận nhé Đó là Quy Quy Là con của anh anh Quy Quy Quy Quy Còn là cha Quy là Trang Trang Còn bên kia là Linh Linh Sắp 2 tuổi rồi Gia đình chúng tôi gồm 5 người Nhà có thì nuôi gấu mèo, nhà của tôi là anh nuôi gấu hoặc cọp Trời đừng có đạp xe của tôi mà Cẩn thận đó Lexo Lexo Lexo à Lexo kìa Ở đâu Có tôi Tìm đâu ra Đó đó Tôi thấy đâu Số 19 rồi Thôi đại ca đừng có đùa tôi hả Trời ơi Lộn không chị Đừng ôm thiệt mà Tôi nhìn thấy thiệt là Liên Xô đó Mấy quảng cảnh này thế nào không Tôi nhìn thấy Liên Xô thiệt mà Có muốn đánh nhau không hả Chứ còn gì nữa Lixo Lixo xin lỗi nha Lixo Hãy bạn như vậy Lixo Xin lỗi nha Lẽ ra tôi không có nên được giải câu đố này Tôi biết tôi có lỗi rồi Tôi sẽ đưa anh về châu Phi để chôn các anh Chuyện gì vậy Sắc khô Hả Ừ nặng quá vậy Sắc khô mà Ê chơi chơi chơi Quỷ bắt giọt Miệng kinh đi Miệng kinh đi Tôi đâu có biết đâu đừng nắm chúng tôi Gấu mèo gấu mèo Đừng sợ à. Lấy sư Lấy sư con gặp trôi Đánh tôi đi Đánh tôi đi Trời sao bạn quá chị Lisa Ôi may quá Thì ra là bạn đó hả Gặp lại bạn thì tôi tốt quá đi What? Anh có khỏe hả? À? Tên tôi là Kim Tử Xin lỗi rồi à. xin lỗi nha ờ, Ôi, tôi yêu nàng rồi dạ, Trời ơi, không biết biến đâu rồi Cũng tại cô không à Chẳng chứ có phải để một người ở lại đâu chờ tính thức chứ Vậy làm sao bây giờ đây Tìm đi, đường lớn mà Được rồi, được rồi, dừng đi, dừng đi Làm gì vậy Xuống xe đi nữa, nhiều nữa xuống xe đi Đi đâu à. Đi đường nhỏ Không biết làm trò gì nữa Đường lớn không đi đi đường nhỏ Ngọc quá Không dùng đầu ốc sao được Đi đường nhỏ Đường nhỏ sẽ nhanh hơn nhiều ừ. này, anh Mập à, đường nhỏ đi bằng chân, đường xe lớn thì đi bằng xe Mình đi thế nào? À đúng là ngoài xe hay hơn Ê, này, này, này Anh Mập à, xe kia kia, chặn nó đi Ê, dừng lại Lấy mất hết đồ của mình rồi Phải Lên thực mất, xe cũng mất Bây giờ anh vui chưa Thư giãn chút, khỏi mang à, Tôi đi dân giọng có súng À đúng rồi đi săn con sốt Không phải à. đâu à, bắn chết anh cho rồi đó Cô chị tôi đi thẳng đường này Cứ đi thẳng hoài Ra khỏi cánh trường lớn không kìa Thì sẽ nhìn thấy con đường khi marathon Cảm ơn nhé, tạm biệt tay Chờ tôi nhá, tôi sẽ quay lại tìm cô đó Vậy đi, à, ở dưới đời còn nhiều người đẹp lắm đó Không có đâu, bye bye Bye bye, bye bye. Chủ mày của sen à Sao mà là gì Bạn đi rồi buồn quá hả Không bao lâu nữa họ sẽ đến thăm mình mà ờ, Trời ơi đi lắc qua lắc lại dễ thương ghê chưa Đừng ôm nữa Mình cũng đâu có định xa họ đâu Mày ta đang thèm ta Ôi cưng ơi Gấu mèo cưng của ta Anh anh Anh anh Sao vậy anh anh Đi đi Các người sao bắt gấu mèo của tôi vậy Thả tôi ra Chuyện gì đó Không được Là cứu mạng đâu Là cô Kim Tử đó Kim Tử Hả Thả chị xuống đây nhanh lên Thả tôi cho Mama Ê đừng còn quên cho tôi chứ À đúng rồi Anh sao bây giờ Giữ chặt đi Họ lại mà lên 喂，停车喂，喂做咩喂，喂喂，光天化日求抢民女，条女人把一件，你哋打得几多件啊？我冇谂住打朋友嚟嘛，大家，朋友嘛。今日太阳好猛啊！呀，铁拳，萧条，四八四闪电拳击拳，喂，你哋咪兄弟先。喂。 Mua gói, mua gói, gói, mua Tìm ba, ba bánh tủ à Đâu gói, đâu gói Trúc Trường ơi, Trúc Trường ơi Đứng lại sao à, anh cứ nhặt ta lên ném vào rồi nhưng mà ta ném qua ngươi không sợ đau hả không sợ vậy tôi không có sót rồi nha chết chưa này giúp tôi Tránh ra đừng cản trở tôi Không phải đâu Bảo vệ con nữ là trách nhiệm của đàn ông mà Anh này có biết chở không Đừng tôi đi mà Điều gì tôi đã nói là được rồi Đi mau Vậy cái gì Đánh chết cũng không đi Đi mau Trời ơi Chết rồi Ông Hỷ Ám khí Đi rồi Tin quá vậy Giàn xảo thiệt Xài ám khí Dùng áo kiết cũng không ngăn cản được từ đâu 잘 넣어. 남자 그거 이제 그냥 오르죠. 짱 깜짝. ready? Lalisso mà Ôi Lalisso Số Số dậy đi dậy đi Kiều mãi không biết lên tiếng dậy Dậy đi dậy mau Chẳng lẽ chết rồi hả Trời ơi nhìn cái mặt cô biết nó đoán mạng rồi Ta đánh người đánh người cái đầu tiểu nhân Ai ai đấy Tôi mà Không phải quay à Tao coi là ma đâu ta là Chita đây mà qua đây, qua đây đi Cứ quên ta ra Chia sẻ cho Phi Tôi đã từng gặp anh ở Thái Sơn À, thì ra là như vậy Tôi là người chết rồi, nói vậy Người chết là Thái Sơn Không phải là tôi đâu, ông nhận làm tin rồi Là quá không gặp khỏe không Tôi đi lạc đó, tham gia cuộc vận động Bây giờ lạc hết các bạn rồi, có biết sắp chết thế nào Trời ơi xui xẻo thế, Không chừng bị sư bắn phải không Không phải đâu thì marathon Thì ngạ Thái Bình hơi đâu mà phá với chuyện này đây nãy giờ các đứa quá có nước uống không Muốn uống nước là dễ thôi Để tôi đi lấy bây giờ làm đại cao quá ha, oai phong triệt. Cũng là nhà anh em nể mặt thôi. Bây giờ là biến thành con trọng rồi. Trước xem mọi người gọi ngươi là con sâu. Ở đây có sơn, có thủy, lại còn có đệ tử để sai vặt nữa. Cảm ơn anh bạn nha. Tên gì vậy? Nói thiệt nha, sao mà anh lại thất lạc với dạ, các bạn của mình chi? Chuyện này dài lắm Dùng cây che hết cái xe này Đừng có để cho người ta nhìn thấy có mèo Ông chủ xong hết rồi Thế thì chẳng ra thì thống gì với báo cảnh sát bắc y à. Đúng là nơi nào có luật lệ đó Nhưng mà bây giờ Chỉ à, có người giàu mới thắng thôi Bây giờ cái áo tôi cũng không có Tôi và đi kia họ không ai nhìn tôi đâu Chúng ta là đồng hương Thế nào tôi cũng giúp ông Ê, đi đâu Chứ đọc sách nào Đọc bạn của tôi Xem này Cha con của họ kinh lắm đó Họ dữ quá Những người này không đấu lại đâu Thế thì phải tìm người khác Nếu mà nó dữ hả Thì bọn này dữ đó Được không từ đó có súng Có súng xong lên tiếng trước Trời Có súng thì Chọn cáo đen Cáo đen được không Cái đen dường như Cũng được Tìm cái loại nào mà chai chạy có thể chừa được súng À tôi có cách rồi Vòi đi, có thể chịu đựng được xuống máy À được được được Nhưng mà con vòi thì dường như nó hiền quá Không biết giữ Giữ hả Giữ thì tìm mà con trùng lớn Trùng có giúp được sao Trùng tức là hổ đó Thì ra là hổ à Được được tốt lắm đó Thôi được rồi để tôi có thể giúp anh thì không cần phải lo Được rồi thật tiền quá Không sao chứ ta là bạn Tôi không có tiền chứ ta là bạn thân mà Chị Sạp Ôi cá hở chạy mau Cái cá voi nữa chết rồi Tôi nhớ ra rồi Đi đi đi mau Tôi cứ chui lên mà Giỏi lắm Cứu thế giới, Có người xúc phạm tôi 咬死你！Cậu liền sẽ chuyện xí Cắn người không chết Ném cho người chết

Đừng lắc, đừng lắc mà Đừng lắc mà Lần này có bản lĩnh thì lên đây đi Đúng, đúng nè lên đây phá Lên đây, lên đây đi Lên đây mà Bạn nó ngủ rồi mà Ngủ thì phạt Còn bảo lĩnh thì lên đây Này đừng có tông, đừng có tông nữa có tông nữa hả Đi, đi, đi Dừng lại đi, dừng lại đi Đây, đây, không sao, không sao, còn chịu được Không sao, ôi à, à, Không sao, không à, sao Chết rồi đi xa bà em Ôi tôi không nhìn thấy gì cả Để có tạt cát qua đây mà Ôi à. đừng mà đừng mà Dừng đi dừng đi Đừng mà Ôi à Tay vào Chúng nhóm đi ha Phải xuống xe chậu là Làm gì Mà lên xe chạy thôi 原來呢度仲有三條丘，力水你行開，等我來。開山黃飛鴻，大聖黃飛鴻，三個一齊來咯，唔使諗。ba người cùng lên đi, không còn phải suy nghĩ đâu lên một lên đi, lên. Vô cướp nè. cướp, vô thủ đánh nữa đừng đánh nữa ờ, đừng đánh đừng đánh mà đừng đánh đừng đừng đừng đừng đánh ta bảo đừng đánh rồi không nghe tôi sợ nhất là bị người ta đánh đứng lại đứng lại chị ta à, là à. chị ta đừng đánh nữa thôi thôi thôi đừng đánh nữa Cảm ơn nhé Ngoan Rồi rồi rồi Cảm ơn người nha Người cực quá rồi Ta đi trước đây Cảm ơn mày nha Tạm biệt Tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại nha Chị ta Xong rồi Cảm ơn Các anh em của cậu Đúng là tốt dạ, quá Cảm dạ, ơn vô cùng Này cậu có tốt không Chúng ta cùng nhau Đưa con mèo đi đi À tìm được rồi, tìm được rồi là chị ta đi xuống xe Chị ta lên xe đi qua để tôi lái chồng, Ông biết lái à Đương nhiên là biết rồi Ngồi đàng ngoài nha Tôi lái hàng hoàng đó Nhanh thì chỗ ít thôi An toàn là đầu tiên Chạy đi Trời đừng có lùi lại Sao hả Tôi thử với xe có chút ít không đã Không những như tôi có được Đừng có lùi lại Đừng đừng đừng Cẩn thận cẩn thận Dừng xe dừng xe Làm tôi khó thòng quá Chỉ lùi lại cơ mà Trời ơi kỹ thuật này giỏi lắm đó Tiền ông có biết lái đâu để tôi Hay chứ Nhìn này nha Số 1 Em có chưa có chưa đang chạy nhanh quá mà Ông mập đó đánh cho một phát cực mạnh Thế là tôi ngất luôn Tôi đụng vô cái gốc cây Bốn cái chân á Dơ lên trên trời với thầy May là tôi gặp lại á Đồng hương của tôi Đó là tinh tinh Chi Tà Tôi nói tôi khát nước quá Em nhìn thấy tôi á hả Y ba thế này nè Anh em có y hả Bà ai tới Mà nước cho tôi uống Y còn kêu chung chó nhỏ Đi lấy thùng nước đấy nữa chứ Thế con chó nhỏ vô wow vài tiếng Thì nào là gấu đen nè, hổ nè Voi điều tra hết Nói cho vậy Tôi nói Maradona đang hẹn hò với lại Kentucky đó Cái gì Không hiểu Tôi nói từ nãy giờ thì là bạn gái của em là tung tin Đi anh bị ốm máu Máu không uống ra dùng để làm gì Thế là tôi chiến thắng Chị ta lúc đó lại hét lên Thế là lái xe đưa tôi và anh anh về đây Hay quá hay quá Lịch sử à. gia đình của anh thật là oai phong quá Phải đó Anh thật là có khả năng tưởng tượng quá nhỉ Voi thì vẫn bình Sao anh không nói cha của anh Ta thấy sự hy sinh vô ích của các người Tôi rất tiếc Nhưng mà máu của các người không chăm các ích đâu Tôi sẽ hiểu pháp tư tưởng của Mao Trạch Đông Cách mạng chưa thành công Thì anh em phải cố gắng Câu nói này dường như là Tung Sung Sơn mà Mao Trạch Đông nói Tông Thiên Sơn nghe lớn thôi Billy, tôi ông chủ có chuyện gì Ở trong đó đồng người lắm Làm cách nào có thể ờ, chậm được ấu mèo Có cách Chưa nghĩ ra nó có cách rồi Nhưng mà đúng là có cách mà Để xem các người có chịu đựng nổi Ta phong cuồng hàm tiếu ba cái Đúng là nụ cười của ông có thể à, hóa cốt làm cho người ta bị mê đó Đúng rồi Xong chưa đó Xong rồi Ôi cha Mỏi chưa quá Chảy máu chảy máu Sao rồi lần này chúng ta nhất định không 我哋今次一定唔會再失手。小弟一定咁得逃得đâu。Có người đi mau Đây khó tìm lắm Xin lỗi nha lại làm gì cái gì? Ở đây nè cho tôi vào đi Cảm ơn Cảm ơn Không có gì Một thai ba đen xanh đen đỏ Ui cho có người gian quá đi Mất cửa Tìm anh đó Xin hỏi Ôi Ngọc Sao đến đây vậy Tìm anh cực quá đi Cảnh sát khu vực đưa em đến đây Khó tìm quá anh không sao chứ Chưa chưa nữa chết mấy lần rồi Cũng nhận có đi sô Ngọc tôi chưa chết nè dạ, Đi sô con anh hai được phải không? Anh hai anh không xong chứ? Đâu sao rồi xịn mà. muốn có sợ lắm hả? Đâu có à. đâu. đại hội đã thay đổi đường thi rồi. Em đi bán đồ đến đây. Còn thi cái nỗi gì nó bỏ cuộc đi. Ấy. Điểm đích gần hơn cách đây khoảng 200 dặm thôi. Thế thì các đội khác đã gần hơn bên rồi phải không? Đại hội chưa nào ờ, tập hợp lại các vận động viên. Đêm qua chưa nào lại xuất phát. Trưa hôm nay Chúng ta không chỉ có cơ hội Đâu xem nào Xem cái nỗi gì Chưa biết tìm được đường tắt Để tôi giúp cho Nè Nè, nếu quý à. vị đi theo con à. đường này, đừng có đi theo con đường thì mà marathon mà đi đường nhỏ. Quý vị gặp lại đại đội ở cái trạm này thì có thể tiết kiệm được mấy tiếng một hồ. Được đó, không được. Thế thì chơi bịp rồi. Thôi, như thế thì vi phạm tinh thần thể dục thể thao. Vì một chút tiền thưởng, chúng ta phải chơi như vậy thôi. Một mình con không đồng ý thôi nha. Chúng ta quyết định thiểu số với một cờ đa số. Các người thấy sao? Chơi bịp. Em cũng vậy, tôi cũng đồng ý luôn. Có nhiều lúc thì chơi bịp cũng không có gì quá đáng đâu. Không có đá thì chơi Được dạ, Muốn chơi thì xuất phát ngay Không cần phải nằm như vậy Cứ ngủ sáng ngày mai dậy sớm đi Trời ơi lại thất bại rồi Billy có cách nào nữa không Ông chủ Nếu chúng ta tấn công bề mặt không được Hay là chúng ta đào địa đạo để ăn trộm còn có mèo trà ờ, Thì không còn ai biết Cách này hay đó Đúng là không ai biết mà ông chủ, kế hoạch này anh trà Phải đào tới 6 tiếng đồng hồ 6 tiếng đồng hồ là trời sáng rồi Khi thì cũng tốt vậy Đồ ngốc Nè, đồ ngốc Dùng đầu óc đi Mặt trời ra thì coi như là không có trời sáng Mặt trời không ra Làm sao để mặt trời đi được ra đây Gọi nhắn tin kêu ổng đừng có ra Đồ kiếp Gọi là không trả lời sao Chưa gọi là sao biết Không trả lời Gọi không trả lời Thì ta gọi cho nổ máy Đến lượt người đào đi ờ, đến được ngươi nào đó nhanh lên đến được đi. Trời ơi, ôi đau sáng rồi Vậy thôi trời sáng rồi Mau mau đi chơi biệt thôi Trời sáng rồi Đâu sẽ nào Mới ngủ thôi mà Trời còn tối mà Kỳ lạ Theo cảm giác tôi lẽ ra với trời sáng lâu rồi Thế à Sao kỳ kỳ Chạy đi xuất phát xuất phát What? Ôi tao chọc bố mày à Nè Đồ của tôi nhặt xong chưa Anh tự dọn đi oh, Anh làm anh hai lưu biến quá vậy Ăn đồ đi Anh Ngọc à, một khoan cơm đi Mình sẽ ngồi sau đây à không ăn cái chừng bị gầy đó nha Phải dạ, dạ, đó ăn rồi hắn coi Ờ dạ. ăn Ngày thường làm những nghiêm chỉnh như vậy Thì ra là cô ta bắt đầu động lòng rồi Nhóc á Con kìa Con bánh chứ Sao Nói gì đó Lấy tiền Gì đó Hả Tôi còn trẻ làm chuyện vô lý gì thế Thật là xấu hổ cho mãi già của chúng bà thằng nhóc người trong ngoài của chúng ta phải đó lôi đi sẽ bắn đi thôi đi các người đi mà ăn sáng rồi đi xuất phát ăn sáng mau ê kim tử con không sáng này tôi còn phải cho mấy con gái mẹ ăn trước ấy mấy con gấu mèo của tôi đâu rồi Ê, lửa cháy rồi nè, mau cứu lại đi Không phải lửa cháy rồi Có người đào đường hầm để ăn cắp lưỡi heo của tôi Còn không ai đuổi theo Đừng, ở đây có người tập mau rồi có này chứ đi trời sáng rồi này Hàng chỉ trời không sáng Bọn người này che như thế này này Là bọn người khúc kiếp nó làm đó Lý Sùng đi theo mau ừ. Cuối cùng là lấy được rồi Ta còn phải sinh con với họ nữa đó Cái gì sao con như gấu? Tôi tôi ngửi được cái mùi mấy con gấu mèo bên kia kia, Đại ca lấy số tiền được rồi Ôi tránh ra Nhường ra đừng nhường đừng nhường đừng Tôi nhanh nhất tôi nhanh nhất Tôi nhanh nhất nhanh nhất tôi chạy nhanh nhất mà Anh mập nhanh lên đi Tới liền trời tôi với tránh ra tránh ra cho tôi qua đi trời ơi như thế này lòng quá cái chuyện nào xong vượt qua đi rồi rồi rồi quay lại mới đập mới sao đi nữa không ạ à? không nổi không nổi chịu hết nổi rồi chưa biết thì người nào cẩm tôi đó, hay là cái này cho tôi ngồi đây kia kìa mau đi mau đi Xíu đi xíu trước nha Sao mặt kệ ảnh hả Anh hai chạy mau đi Cản từ nó hả Tầm cho họ chết đi Điên trời Chúng ta đến để bắt có mèo đâu phải lấy mạng người ta đâu Chuyện đâu ác gì cũng làm được cái sao? Lùi lại Nghe lại tất ta lùi lại Mau lên mau lên Dừng xe dừng xe đừng né họ đi Ông chủ làm sao bây giờ Bọn này ăn sắp cứu mẹ của tôi đó Vô lý thật Quốc bảo mà cũng dám ăn cắp hả Cái đám hòa thượng này Chủ tưởng không ố vô phạt Người nào dám lấy gấu mèo của tôi thì tôi bắn ngay Để cho các người đây nằm nghỉ đó Chúng ta cần thiết yêu sạc 爛四層，強姦咗我哋體育精神。我今次啊唔要獎牌都要救翻熊貓噶啦。如果我野兔嗰份孤獨鬬苗，係đó，không lấy được giải thưởng không sao, nhưng mà vì một triệu bạc mà có thể liều mạng. Chuyện tử là dòng gấu mèo, điều là ân nhân cứu mạng của mình, chuyện gì mà anh cũng nói được à? Thật anh phúc là không à? được không? Anh không phải là người ra lẽ không heo sao? <laughs> trời Gấu mày này Ba ngã là bọn tránh rồi Lý Sùng Chạy đâu đó giả lòng thật bác chữ Bà đi giúp một tay không cần Ta nói không cần giúp rồi kìa à? Để tao đưa ra về nhà nha Đừng sợ dưới xe, dưới xe Này, này, này, tụi nó chạy rồi kìa Nào mà không có cứu được Góc mèo thì mọi người chết hết Sao, còn nói gì nữa mau đuổi theo Nhanh lên Anh mập. sao bây giờ anh giữ cái gì nam gì, vì quốc gia Chúng ta không phải giúp một tay chứ anh à đừng có lắc qua lắc lại có được không phải tránh ra Nó tránh ra đi à? Cứ lộn không chạy lấy sao cái gì đó đi đi đi cưng ơi cưng ơi Anh trả được bạch mặt thôi mà Cảo chết ngươi nè Dừng xe, dừng xe kìa tính trộm đó kìa cẩn thận đó tôi chuyên bị phạt mà tôi không sẽ chết ta à, sẽ chết Cứ chưa có ngó mèo của tôi Sao trời chạy càng nhanh vậy Chắc là mình đến thế giới cực lạc rồi Ôi bay Coi chừng nha ta chở xương đi á Coi chừng Nhanh lên ta nữa hả Phạt thôi phạt thôi Ôi cưng ơi Chúng ta phải gặp nhau rồi Vui mừng quá đi Mau mau Tốt quá tốt quá Hai bạn Sao cháu lại lít xô rồi Kéo lấy ra đi Ngồi lên Lít xô Anh ăn đâu Cho tôi cốt tiếp kìa Cướp cốt con rồi Mau đuổi theo Này này này Đừng đùa nữa đừng đùa Chứ đâu có thời gian đâu đi mau Đâu có phải đâu à, Chú hổ tắm cấu à, mèo Đến đây biểu diễn Quý vị có thể giúp tôi một tài Để đưa con mèo này lên đây đi Phải đó Đưa con mèo lên xe. Nhanh lên nhanh lên Cảm ơn cảm ơn Làm ờ, phiền quý vị nha Cảm ơn cảm ơn Ngoan ngoan Cảm ơn cảm ơn Cảm ơn cảm ơn Tạm biệt tạm biệt thế còn chiều hướng nhanh nữa hả giỏi quá em chạy đi Çok güzel. Billy! Leydi